trăng đổ trên cầu trăng lội qua dòng một dòng bể dâu trăng vãi nơi đầu đêm rơi trăng lặn sông chờ trăng chảy trên bờ dài một dòng thơ khóc sông mịt mờ đêm trắng về ngoài hiên mong thuyền xuôi bên vớt trăng say đêm ướp trắng say mềm thềm hoang dãi niềm đứng bên thềm khơi nỗi trăng về ngại ngần chờ ai trước sân ngần ngơ mấy lần trăng mơ chẳng đợi chẳng chờ chẳng mỏi chẳng mờ lạc dòng vần vơ chẳng khóc trong mơ chẳng hoang đi lạc khơi ngàn chẳng thuần giữa đàn lạc dòng thời gian khóc chẳng hoang tàn đêm trắng về ngoài hiên mong thuyền xuôi bên, vớt trăng say đêm ướp trăng say mềm thềm hoàng dãi niềm đứng bên thềm trăng về ngại ngần chờ ai trước sân ngần ngơ mấy khóc trong mưa trăng hoang đi lạc khơi ngàn trăng quần giữa đàn lạc dòng thời gian khóc trăng hoàng